tuổi đời chán đơn côi gót mòn đầy lộ buồn đêm đêm bóng mơ nhạt nhòa hồn láng tâm tư đi vào dĩ vãng đơn tình không chung lối mắn nối tiến cho nhau ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò dìu em giấc mong vừa tròn tình thắm môi nồng đêm dài liễu luyến nghẹn ngào trong thương tiên vì mãi bước theo chồng em sán ngán xoài trốn kỷ niệm vào thương nhớ hôn lên tóc mềm lệ sầu thắm ướt đôi môi xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối thương yêu không tròn thôi xa tự đi em ơi phố đêm đèn mơ sáng sáng màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên phố đêm khi nhớ còn trong đời những ngày thuận tình lớn mây đen là mùa trăng gầy cho nên còn tiếng say mềm trường thêm ngàn lời vu vơ vì người hãy mơ giống đời như thơ nhớ ngày nào nắng ngủ trên cây thương lá và lúa tàn mới bơ vơ bay khóc nẻo vô tình cho người yêu ước mơ người đi khai phá nén kiều xa năm tháng sống xa nhà mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười niềm vui trong giấc mơ dù bận khoang chữ đời là văn ngày sau biết tìm vui chốn nào ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ mới có tình yêu cho lòng thôi bớt quạnh yêu khi đêm rừng buốt xuống tịch liêu dù đây mình còn dài nhưng ngày vui trống tàn ta yêu nhau đi thôi cho mong không vỡ thành đôi từ khi anh là linh chiến không về ghé nhà em không còn nghe tiếng cười thấu đêm buồn ơi sao là buồn ôi ước mơ nhiều cũng thế thôi đời chỉ là bạn cùng sương gió nghe gió xeo từng đêm suốt cô đơn biết cho chàng đêm nay chiến tranh đem thân trái đi ngàn phương đời vui ân ái với cánh thư hồng âm yêu rừng lá rừng chập trùng giá lạnh trái chiến trường đêm nay sao quê hương xa rời tiếng nói người thương ngày anh lên đường chiến đấu hoa lòng đã chốn tình yêu nhưng chờ đâu thấy người em yêu chờ đến xuân về chiều ngày anh lên đường chiến đấu hoa lòng đã chớm tình yêu nhưng chờ đâu thấy người em yêu chờ đến xuân về chiều ngày anh lên đường chiến đấu hoa lòng đã chớm tình yêu nhưng chờ đâu thấy người em yêu chờ đến xuân về chiều